nó vô bụng như bỉ vậy quá thằng này không biết lạnh nè lạnh gì không lạnh lạnh gì trời đất ơi anh vô chỉnh phun cây được cái đứng kế bên nản luôn nản luôn đi về luôn tập xong rồi thần thái rồi hít thở rồi nghe professional quá hôm qua cái gì làm bậm đó mươi bao này chắc hai ngón cái đại ca mỹ đen bên kia nghe làm bầm làm bầm gì bỏ về luôn đó. thần THOL full cây nha em dù bất cứ nơi nào Wow, cà phê mạnh dữ rời xa phòng gym của Việt Nam cái máy này nó đáng giá lắm <coughs> ghê chưa ghê chưa Trời, ghê chưa trái múi giờ khó ngủ quá mấy bạn làm à, miếng à, trà gừng để à, mình quay video cho nó thông cổ tại vì khi mà ghim chúa sức cung đó mấy bạn thì thiết bị nó thiếu thốn chỉ quay trên những con iPhone 11 Pro Max thôi chứ không có quay máy lớn âm thanh nữa đeo tai này nọ nên trong những cái video này chất lượng âm thanh nó dở đó ừ. thì các bạn tăng volume lên nghe nha còn các bạn ý kiến thì cũng chịu thôi làm hết sức rồi bạn làm hết sức bạn thấy có ai như Di Nguyễn không đi nước ngoài á mà livestream chứ quay video còn nhiều hơn làm việc cho tôi nữa trời rồi hôm nay là Duy sẽ ờ, chia sẻ cũng như hướng dẫn à, cho các bạn à, trẻ ở trong nước chưa có từng đi nước ngoài cho những công việc như là mình thí dụ các bạn đi du lịch thì không có nói du lịch không có bàn mà nghe du lịch là không thể áp dụng đó ví dụ như bạn à, đi mà tour tự túc á thì mới được nha còn tour theo đoàn nó nhồi bạn hơi khỏi luôn khỏi có chơi cái kiểu này cái mục tiêu của Duy á từ rất là xưa đó không cần giàu bạn cũng cần đẹp bạn chỉ chỉ cần là quan trọng giữa cái giàu với cái đẹp nó cân bằng nhau hay nó khác là cái thằng giám đốc đẹp nhất trong những thằng giám đốc hay nói câu chảnh á tin anh trong giới tinh anh à, câu này mới câu này hot trend nha mấy em vậy được chưa con nào đi qua cái xứ này ăn bơ thừa sữa cặn mày chạy không tự hào lắm mà không biết kiếp thì thôi giờ như vậy không nói nhiều sáng á là không được ăn gì trơn nha uống súp như duy vậy đó mới được còn cái thứ hai á mà khi các bạn đi ở khách sạn nào đi chăng nữa đó thì các bạn phải đi tập gym bạn phải đi tập gym còn cái chuyện mà bạn có đến được phòng gym của cái xứ bạn ở hay không á thì cái chuyện đó là câu chuyện khác ví dụ như giờ đi qua dubai đi biết phòng gym nằm đâu đâu đi ba đúng không nên thôi lúc đó đó là chúng ta đi tập gym ở trong phòng khách sạn bạn ở ở nước ngoài á bạn ở nước nghèo hơn Việt Nam thì không biết nha còn bạn ở cái nước ví dụ như nó giàu hơn Việt Nam đi thì bạn giờ đi cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái gọi là khách sạn 4 sao thôi 4 sao thôi là các bạn sẽ có được cái phòng gym và đối với gymer đi ra nước ngoài cái phòng gym nó cực kỳ quan trọng dạ, vậy thì cái phòng gym ở bên nước ngoài á với cái phòng gym ở Việt Nam á thì sao để so sánh uh -oh. tất nhiên phòng gym nước ngoài nó ngon hơn rồi khỏi so tại vì nước nó giàu việt nam mà đúng không nước nó giàu việt nam thì đầu tư phòng gym ngon hơn việt nam nhưng mà những phòng gym ở nước ngoài á thì đương nhiên là một số phòng thôi đi nào trải nghiệm cái đó nó như thế nào so với phòng gym của bpt trả lời câu thôi thua xa lắc oh, thua xa lắc men không thể bằng được nó như các bạn nó hỏi ủa anh Di ơi máy phòng gym ở, ở bên nước ngoài so với máy phòng gym ở BBT thì sao anh anh trả lời mày thua xa lắc tại vì sao anh Di mà dám cam kết rằng máy của BBT á, là máy Mỹ máy Mỹ máy Mỹ đó, mà máy top 1 nữa máy mắc nhất nữa thì ở thì ở nước ngoài nó cùng lắm nó cũng là máy Mỹ thôi nhưng mà máy Mỹ nó có nhiều series đúng không series về thương mại series về home nó series về home mấy em home là mấy máy nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó thường là mấy cái khách sạn nó sẽ bỏ những cái máy hôm à. bảo đảm không bao giờ nó bỏ máy thương mại cho tụi em anh khẳng định với mấy em luôn đó tại vì cái tiêu chuẩn để làm khách sạn á, thì nó phải thí dụ như ba sao là phải có massage hồ bơi rồi bốn sao phải có gym này nọ đó nó là những cái chuẩn của khách sạn thì khách sạn nó phải bỏ một cái phòng nhỏ nhỏ để dễ ăn dễ nói dễ đăng ký kinh doanh thế thôi đó và khách sạn của Duy ở là có phòng gym mà Duy đã tập phòng gym khách sạn rồi và Duy cũng đã quay video rồi và hôm nay Duy nói cái cảm nhận thôi cái cảm nhận tập á nó thiệt với bạn nó giống như bạn đang ăn à, đang ăn hải sản á mà quất xuống ăn con con con, con ốc len vậy đó bạn ừ. ốc len cũng còn ngon thôi ốc này là ốc gạo trời ơi nó hụt hẳn mà qua đây á nó thật sự với bạn á mình qua đây mình mới thấy mình yêu nước mình nhiều hơn mình qua đây mình mới cảm thấy rằng á là THOL nó đặt ở một cái location nó quá đã tại vì sao tại vì thol là trùm phòng gym mà đặt ở miền nam việt nam nữa em anh dùng cái chữ miền nam việt nam đây là nó là cái khí hậu cái khí hậu miền nam việt nam nó chỉ có hai mùa nắng và mưa thôi đúng không nó không có bốn mùa xuân hạ thu đông bởi vì hôm nay là gì mới thấm thía được mấy bạn ngoài bắc nói câu là lấy nhiếp gấp rồi anh ơi lấy nhiếp gấp rồi đó qua đây nó lạnh ác lắm mà nó lạnh giả man luôn á ngồi trong nhà thì cũng đỡ ngồi trong phòng đỡ đi ra ngoài đường một cái một cái lạnh sao đẩy nổi đẩy không bao giờ ra được mồ hôi đó mà huống hồ giữa phòng gym á ở bên này á máy nó thiếu tờ lưa luôn nó thiếu tờ lưa nó không có đủ máy gì hết các bạn cục tạ beo nặng nhất á, là 50 pound bây giờ anh sẽ à, check cho em cái beo nặng nhất ở trong này nha nó nhìn nè beo ghê gớm không vậy thì cục nặng nhất là bao nhiêu đây này đây chính nó đây cục nặng nhất là 50 tấn nha mấy em rồi ok anh sẽ tập cục dumbbell 50 tấn tập ngực thôi chứ biết giờ sao giờ 50 pound hôm qua cái gì làm bậm đó 50 pound này chắc hai ngón cái đại ca mỹ đen bên kia nghe lầm bầm lầm bầm gì bỏ về luôn á không biết đó là nói về cái cái cái cái cái cái, cái phòng game nó vậy đó tất nhiên nó không được đầy đủ như là của BBT của chỗ anh Duy Nguyễn bên Việt Nam nhưng mà mình phải tập thôi các bạn không tập không được bạn nhất là khi mà bạn ra nước ngoài là bạn cái cái cái cái quỷ cái quỷ gì bạn thứ nhất á là có bạn lười đi mà có bạn ham ăn có những bạn đã đi ra nước ngoài giống như là mới lần đầu tiên làm chuyện đó rất thích ăn những cái đồ lạ của nước người ta rất thích ăn nha mà đa phần á, những cái nước nước ngoài đồ ăn của nó là bơ thừa sữa cạn nhiều rồi à, dầu mỡ rồi gia vị đúng lạ đó ăn vô nó lên cân giả man luôn oh, lên cân lắm bởi vậy á khi mà đi du lịch đó các bạn một là lên cân hai là giảm cân hiếm con nào cửa giữa đó bây giờ muốn ở cửa giữa thì phải theo anh Duy Nguyễn thôi tại vì anh Duy Nguyễn là người tiên phong trên vực này Duy Nguyễn là người đi đầu cái nhu cầu đi nước ngoài của anh Duy nó cực kỳ nó lớn đó và anh duy đi nước ngoài cái bài toán đầu tiên của là phải đái ẹp đó đái ẹp tức là ăn là phải có kiến thức về nutrition các em nutrition protein cấp phát vitamin khoáng chất mineral đó còn tập gym á, thì một ngày cố gắng á, dành chừng 30 phút để tập thôi vậy thì ở cái phòng gym khách sạn bạn dùng cái gì bạn tập bạn dùng cái gì bạn tập nói thật sự với ở THOL là một thiên đường qua đây nó không được như vậy đâu các bạn nên chúng ta phải thích ứng với cái môi trường mà chúng ta đang ở yes. chúng ta đã không có nghĩ về một cái thiên đường xa xăm ở nửa kia bán cầu đó bây giờ vô phòng game của chị không có cái máy nào mà gọi là dở hết mà không có máy gọi là thiếu hết á mà toàn là hàng mà hàng thương mại không à còn qua bên này thật sự với bạn đẩy ngực không có cái khỉ đầy đẩy hết đẩy ngực có chỉ có một cái máy Selectorize mà mà giả lập Multifresh mà thua thua Multifresh của THOL rất là nhiều không chỉnh được vô đẩy một ngón hết cây rồi nên bây giờ bà xác định nước ngoài đi bà xác định nước ngoài bằng biêu cơ là sao bét rồi không có biêu được đi nước ngoài là gì chỉ có đốt, đốt mở giữ cơ thôi nha đó nên vô phòng tập mình cứ warm up bằng những cái máy bằng những cái máy máy stretch dumbbell thì khỏi có mơ cục nặng đi dumbbell là khỏi có mơ cục nặng đi tại vì bạn biết sao không những cái phòng gym ở trong khách sạn đó nó dành cho dân amateur chứ nó không dành cho dân pro đó nên chúng ta tập chúng ta cứ giữ thôi mà bảo đảm bạn tập gym ờ, chừng 2 năm thôi bạn qua đây bằng cởi áo là phòng bạn về hết luôn biết sao không lạ trời đất ơi lạnh bạn cha con nó trời má mặc đồ gì đâu mà dài cái này nè dớ thì nó vô còn nhìn đi giống như Karin á giống như Karin tập gym sao có tại vậy á mặc áo gió nó trời đất ơi cho bộ áo gió mẹ hôm qua đi phòng gym mà hút cá vào lỗ vậy nè đeo một short đây nè để đôi giày y chang HL luôn yes. gọi là đi phối giống THOL trên mọi miền tổ quốc ủa lộn lộn lộn trên mọi miền thế giới nó vô nhà như quỷ vậy quá thằng này nó biết lạnh nè lạnh gì nó không lạnh lạnh gì trời đất ơi anh vô chỉnh phun cây này cái ép đứng kế bên nản luôn nản luôn đi về luôn tập xong mà thần thái rồi hít thở đâu nghe professional quá nói chung thì nói gì cho vui thôi chứ không phải là tự ảo tự mãn gì đâu mà mấy em ơi tại vì chẳng qua đó người ta cái tập gym giống như việt nam mình đó dân văn phòng tập bình thường thôi còn anh mà tập gym lâu rồi thì đó mình nói nói cho vui thôi chứ mấy em đừng nghĩ rằng anh về đi đi đi đi đi đi nói mấy cái chuyện này không có đúng đúng không anh muốn chia sẻ cho tụi em cái cách tụi em tập gym ở những cái nơi mà tụi em đi qua để tụi em giữ được cơ bắp chứ không nó mất nó mất mấy em tiền ăn thì bao nhiêu cũng có nhưng mà nhưng mà tập không tập nó lại fail anh nói với em rồi cái cái nguyên tắc thành công cho cơ bắp là cái gì dinh dưỡng 70% mà tập luyện 30% mà khốn nạn cái 30% nó không có 70 khối xài like đi mấy em like đi anh nói thiệt á nghèo đói tập gym là nó không quả gì trơn trọi hết nhưng mà giàu rồi có đồ ăn rồi mà không tập cũng chết luôn nên cái 30% của tập luyện nó là cái điều kiện cần thiết đầu tiên đó sau đó là chúng ta ăn uống dinh dưỡng ăn uống dinh dưỡng thì anh duy chỉ rất là nhiều lần nè như anh duy nè đang nhịn đói nè tiếp theo là cardio khi mà các em á, tập gym ở nước ngoài á, là của em nên đặt nặng vấn đề cardio không thì cardio nó đốt rất là nhiều calorie mà cái chúng ta cần là cái calorie vậy thì á ở Việt Nam môi trường nóng sân nhà của tôi tôi khoan thoải mái tập tôi tập luyện 70 cardio 30 nhưng qua đây ngược lại tập luyện ba tập luyện 30 cardio 70 là cái công thức nha mấy em mà mấy em cũng đừng có hy vọng là cái máy cardio nước ngoài nó tốt bằng máy THOL không có nó, nó lập trình ngu lắm nói chung máy thì cũng nói chung là vậy mấy mình không nói cái xấu cái cái cái cái, cái dở cái không dở đúng không nhưng mà cái vấn đề người ta làm ăn á thì người ta phải bỏ tiền ra người ta đầu tư cho ít để người ta thu hồi vốn cho nó nhiều chứ mà hả nó chỉ là cái phòng game khách sạn thôi nó mua máy như THOL không chắc nó cũng khá nặng rồi đó <laughs> đó nên bây giờ cái môi trường khí hậu ở đây nó lạnh thì các em chạy ô của em có thể warm up của em có thể đi bộ và thêm cái chạy đạp xe nói chung em làm tất cả mọi gì em có thể em có thể để em đốt cái nguồn năng lượng đó rồi mới sử dụng tới cái bộ ba thần thánh này nè trong ba lô của tụi em là phải có cái đúng không phải có thí dụ như tụi em đi tháng thì tụi em mua một bộ tụi em đi hai tháng còn phải mua hai bộ cái này á là nó vừa giúp cho tụi em mãnh liệt trong phòng game mà nồng nàn trên giường chiếu thí dụ như nào đi với bộ đi đó rồi còn thêm cái nữa đi bộ bao hang luôn khi mà tụi em đi lịch nước ngoài á anh bảo đảm á, nếu mà tụi em đi đi đi đi, đi tự túc á, thì tụi em đi sao kệ tụi em không biết nhưng mà tụi em đã đi tour rồi đó đi tour tức là video này nói chung nha mấy em anh nói chung cho tất cả mọi người đi luôn chứ không phải anh nói cho anh mà cũng phải nói cho các em mà anh nói cho những em chưa đi và những em sẽ đi rồi những em quyết định sẽ đi theo phong cách anh Duy Nguyệt đó thì à, đi à, đi à, đi à, đi theo tour đó là cái, cái cái chuyện đi bộ rất là nhiều đúng không xe nó thả bạn ở chỗ này bạn đi bộ tới chỗ kia rồi bạn bạn nó thả bạn vô trong cái mo đó 4 tiếng đồng hồ bạn lựa đồ chẳng qua nó thì chỉ bạn mấy thằng tour nó có chương trình không có chương trình nó bỏ vào chỗ đó cho bạn hết ngày hết giờ nó về lấy tiền thôi chứ tốt lành gì cho bạn mua sắm nó nói cái giọng đó thôi à đó thì bạn là gì thí dụ nó bỏ mình không lẽ ngồi chỗ uổng đúng không mình ra nước ngoài mẹ ngồi chỗ rồi thôi ở nhà luôn cho rồi nó lúc nào phải đi bộ phải lựa ở đây phải thử kia đi tới đi lui để tham quan cái mo người ta ừ có cái nhìn có cái mo này nó đẹp không xấu không mốt về việt nam ờ, ờ, coi video bất động sản anh Duy nguyễn rồi lấy tiền xây cái mo giống vậy đó thì lúc đó là cần gì bộ qua tầng thấm đi bộ bao ngon đi bộ bao ngon với em vậy thì tập luyện á ở trong phòng gym của khách sạn nói chung đời anh trai giang hồ có lộn lộn nhưng có sai nữa mà lộn lộn trai tứ chiến trai tứ chiến hả trai tứ chiến mà thì nay đây mai đó đúng không nay đây mai đó ví dụ như uh, bữa bữa nay ở Los ngày mai ở uh, uh, San Francisco rồi ngày mốt ở Las Vegas rồi ngày mốt ở Miami rồi New York rồi Washington DC rồi Houston đó tầm lâm hết à cuộc đời tao ở khách sạn ngủ khách sạn nhiều ngủ nhà nữa đó nên mỗi cái khách sạn nó đều có phòng gym thì mình vô mình khai thác phòng gym nó phạm vi chừng ba chục phút rồi đi đi chơi về được ba chục tới 45 phút thôi chứ mình đâu có rảnh đâu đúng không bạn mình đi mình đi nước ngoài là công việc mình nó đùm đùm đề đề nó phải những nhà ở nhà Duy Nguyễn không có Duy Nguyễn mà thực ra nước ngoài chỉ cọp xuống đồng bằng nói chứ phải ngoa chứ thật sự các bạn ở ở ở Việt Nam á tôi vừa tập gym tôi vừa làm việc tôi tập một ngày tôi làm cũng được nữa còn bên đây nè giờ bển nó ngủ bà hết rồi nguyên cái đám media nè không quay mấy cái này cho nó dựng là cãi tháng nào nó ngồi chơi luôn tôi phải thức sớm nè đúng không thức sớm nè có bao giờ mà quên rồi cũng sớm gì nữa 8 giờ rồi hả để quay video đúng không xong rồi mình tập luyện mình dành một tiếng trong gym tập xong về tập xong về tập chạy chết bỏ chạy chết bỏ tập xong về để mình duy trì được cái nguồn hưng phấn tập luyện nói chung á tập gym nó có bệnh ghiền tại sao ghiền tại vì mình bỏ tập một tuần thôi mình cái người mình thần thái nó sẽ không tốt mình bỏ hai tuần người nó phát phì ra nó lúc đó mình cảm thấy cuộc đời mình nó sụp đổ nên tôi nói với các bạn với các anh các chị em ở đây sống trên đời phải có mục tiêu cuộc sống rất nhiều áp lực các bạn đừng có than ừ làm ăn thì thằng kia nó cạnh tranh thằng nọ nó phá giá rồi hay đi làm công thằng chủ nó đều ship nó đều cái chuyện đó cuộc sống này thằng nào cũng có thằng nào cũng có bạn nó nhưng mà gym là một cái khía cạnh khác một cái lĩnh vực khác để chúng ta gạt bỏ những áp lực của hàng bên đó để chúng ta build lại con người chúng ta ta build lại cuộc đời chúng ta rồi từ đó chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta cảm thấy hopeful hơn yêu đời hơn và chúng ta tiếp vào tục cái công việc của chúng ta đó là cái con đường này mà nhân loại phải phải trải qua chứ không phải là cứ, cứ thối ngày áp lực áp lực và tự nhiên cũng chết nữa đó nên gym á, là một cái môn mà như thay đổi nó có nhiều cái lợi mà có thể nó áp dụng mọi lúc mọi nơi mà gym phục vụ cuộc sống là cái nó càng đúng dữ luôn nó bạn thấy không gym phục vụ cuộc sống nó mới ra được những cái triết lý như Nguyễn và đây trình bày chia sẻ với các bạn mà Duy Nguyễn là người tiên phong và cũng gần như là người duy nhất đó đang đi theo cái con đường này để tạo cái nguồn cảm hứng cho các anh chị em ngồi ở đây các chị em cũng cuộc sống các chị em nó sẽ như tôi thôi nó sẽ như tôi thôi chứ còn cuộc đời này các bạn mà tôi ăn rồi tập gym cả đời cái kiếp mười mấy hai chục năm thì cái chuyện đó nó, nó, nó, nó không có gì để nói cả ngoài gym ra mà có được gì đâu không có được gì hết nhưng mà cuộc sống này chúng ta phải cần phải có những cái gì mà chúng ta muốn chúng ta phải có những cái danh vọng những cái địa vị tiền bạc gia đình mối quan hệ xã hội đẳng cấp cuộc đời và bên đó có phải có cái body nữa. nó mới ngon đúng không các bạn vì thì cái video này sẽ rất là hữu ích cho những ai mà đi du lịch hay những ai mà đi công tác xa nhà xa quê hương đó xa nhà xa quê hương đầu tiên á là book khách sạn chụp ngay phòng gym vô đó tập có thể á, ngày đầu tiên các bạn tập ở phòng gym đó các bạn lạ thứ nhất máy chưa biết xài không biết cái máy cardio này nó sử dụng cái hệ gì chỉnh nó ra làm sao ủa sao như nguyễn dạy đó ờ, phát bên rồi dạy interval mà mấy cái máy nó không có cái gì trơn lên chở nó đi bộ chỉnh kết tôm thấy thì tại máy nó không vậy thôi qua ngày thứ hai bạn sẽ rành hơn nhưng mà hiếm ai ở khách sạn 3 ngày ở chừng ngày hai ngày xong đi qua khách sạn mới lại một cái hệ thống phòng gym mới wow. đó nên các bạn cứ đặt đặt cái vấn đề là cardio đi đặt cardio đi đi ờ, đi, đi nước ngoài nhớ những cái trang phục đơn giản thôi những trang phục sport như tôi vậy nè đừng có mang chi mấy cái đôi giày tây rồi mấy cái quần áo tây rồi áo sơ mi chả làm gì hù ta đó. nhưng mà ở cái xứ mình thì nó dễ nó thoải mái bởi việt nam nó sống sướng lắm mà việt nam nó nói là cái khí hậu á thì đương nhiên nó còn bụi nó còn bậm chuyện nó mặt mặt trái không nói nhưng mà nó được cái nhiệt độ nó ấm áp đó. nó làm cho con con người ta siêng năng vận động còn qua xứ này nó lạnh nó lạnh làm cho người ta lười vận động mà lười vận động lâu ngày làm cho người ta y lại rồi nó nó nó, nó mang nhiều cái kết quả tiêu cực lắm bởi vì tập gym ở xứ lạnh là một cái vấn đề cực kỳ phải nỗ lực cực kỳ phải nỗ lực như thế này nên các bạn tập đi đi ờ, một số nước có những gặp những nước lạnh đó thì các bạn phải ừ, cố gắng mang thêm ít quần áo ấm vô phòng gym gắn quẩy đó tập cho nó nó nó, nó nóng người lên thôi chứ còn cái chuyện mà ra mồ hôi thì nó sẽ hơi khó nha yeah thì uh, duy có ờ, chia sẻ một số cái video clip về cái phòng á mà duy đã tập để trải nghiệm cho bạn nói chung là coi cho nó mang tính tham khảo thôi chứ chán lắm chán không khỉ gì đâu mà coi phòng thì nhỏ mà đồ thì dở nó nó tập đắp đổi qua ngày thôi các bạn game phục vụ cuộc sống mà bây giờ tôi sẽ minh chứng cho các bạn tôi đi đâu đi tôi làm gì làm nhưng mà body vẫn không thay đổi trường tồn với thời gian bất tử tới năm tháng con kỳ kem kem nhiều quá thôi bị mập thôi giờ bỏ kem rồi hận thằng kem em rồi bye bye các bạn bye bye mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video like share cho duy nguyễn cái máy này dở quá em nếu mà cái máy này nằm ở tay không là anh đập bỏ nó rít quá nè thôi kéo nó sẹt nó sạc cái đập gì bởi vậy bên mỹ phải cái nào ngon đâu quan trọng là phải có một chủ có tâm có tầm như anh này nè mới bảo trì máy thường xuyên nha bởi vậy tôi đang nói tiền đặt ở tay HOL đi hết sầu trời không được luôn